ta đốt lửa cho đồi quảng âm mãi hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa thuở quân đi rừng núi chiến công còn gian lòng đã nghe bao lời tình đất gọi bên cánh giọng nghe rừng khuya hát mãi mặt trời lớn nhìn rạng rỡ quê hương tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui thành phố ơi ta gửi lời hương về